Trong khi đó, những tư tưởng, dục vọng và hành động của y ở mỗi kiếp lại tạo thêm nghiệp mới. Và như thế, người ta mới đặt ra câu hỏi làm sao chấm dứt được nghiệp quả? Làm sao một linh hồn có thể thanh toán hết nợ nần, duyên nghiệp để được giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử? Trước hết, ta cần phải hiểu rõ yếu tố trói buộc của nghiệp quả. Lòng ham muốn là một sợi dây trói buộc con người với chốn nào mà y có thể thực hiện được điều mong ước. Đức bà Annie Bisan viết trong quyển The Ancient Wisdom, Sagasi Antiquill Nghiệp quả tốt trói buộc con người cũng như nghiệp quả xấu vì bất cứ một sự ham muốn nào dẫu là ở sự vật cõi trần hay trên cõi thượng giới cũng hấp dẫn con người đến tận nơi mà y có thể hưởng thụ vật ấy trong giai đoạn tiến hóa hiện thời của nhân loại con người luôn luôn nhờ dục vọng làm cái động cơ thúc đẩy họ làm việc. Lòng ham muốn giúp họ chiến thắng sự lười biếng, giải đãi và thúc giục họ hoạt động để thu nhập kinh nghiệm. Ta hãy xem người dã man, lúc thường thì y nằm chơi trên bãi cỏ, không làm gì hết. Sự đói khát mới thúc đẩy y hành động, đi tìm vật thực. Y biết vót cây làm cung ná để đi săn thú vật mà ăn. Và y có dịp sử dụng sự khéo léo, kiên nhẫn và bền trí để thỏa mãn điều ham muốn của mình. Nhờ đó, y phát triển những đức tánh và tập mở trí khôn. Nhưng khi y đã ăn no rồi, thì y lại nằm ỉ một chỗ như một con vật đuổi biếng. Chúng ta thấy rằng bao nhiêu những đức tánh về tính trí khôn của con người được phát triển nhờ sự thúc đẩy của lòng tham muốn và sự nhu cầu vật chất. Lòng ham mê danh vọng cũng rất hữu ích để thúc đẩy con người cố gắng làm việc. Và nhờ đó, y khai mở được những đức tánh của mình lòng ham muốn là động cơ thúc đẩy mọi hành động người ta làm một việc gì không phải vì công việc mà vì sự hưởng thụ kết quả của việc làm đó người ta làm việc không phải vì họ muốn đào đất xây tường hay dệt gửi mà vì họ muốn hưởng cái kết quả của sự đào đất xây tường và dệt gửi dưới hình thức một số tiền thù lao hay đồ vật dụng một luật gia biện hộ trong một vụ kiện không phải vì ông ta xem mê thích thú gì với những chi tiết khô khan của vụ tranh chấp đó, mà vì ông ta muốn hưởng sự danh vọng và chức tước. Lòng ham muốn hưởng kết quả của việc làm thúc đẩy họ hăng hái hoạt động. Vì lẽ đó, lòng ham muốn là yếu tố trói buộc nghiệp quả. Và khi linh hồn không còn ham muốn bất cứ một vật gì, dầu là ở thế gian hay trên cõi thiên đường, thì sợi dây trói buộc y với vòng luân hồi trong ba cõi sẽ dứt hẳn. Trước khi con người đến gần cửa đạo, thì y vẫn còn cần dùng sự thúc đẩy của lòng tham muốn và những dục vọng của y sẽ trở nên thanh bài hơn và bớt ích kỷ hơn khi y càng tiến hóa thêm thế nhân hàm mê về vật chất không biết rằng một định mệnh tốt chính là một sự trói buộc với thế gian còn người thức giả biết rõ như thế nên không màng sự sung sướng đầy đủ ở nơi này mà lo tìm phương giải thoát khỏi sự trói buộc của định mệnh tốt cũng như xấu ta là một việc gì mà mong hưởng kết quả thì sự tha thiết sự mong muốn đó sẽ trói buộc ta với cõi trần nhân với quả dính liền với nhau do sự dây dục vọng kết chặt nếu dục vọng tiêu tan thì kết quả kia cũng dứt như thế nếu con người muốn được giải thoát thì phải dứt bỏ sự ham muốn hưởng kết quả của việc làm và lần lần sự thiết tha mong muốn chiếm đoạt những vật sở hữu cũng dứt tuyệt con người sẽ không gieo để trông đến mùa gặt hái nữa, mà là gieo những giống tốt cho cả nhân loại được nhờ. Con người sẽ không dùng bỏ bổn phận của mình, nhưng cố gắng làm bổn phận đến nơi đến chốn mà vẫn giữ thái độ hồn nhiên, không mong hưởng kết quả của việc làm. Tất cả những hành động của ta lúc bấy giờ đều là những sự hy sinh, gieo giống cho nhân loại cùng hưởng. Như thế, khi ta thản nhiên trước kết quả của việc làm, không mong muốn cũng không dùng bỏ một vật gì thì ta sẽ không gây thêm nghiệp mới. Nói như thế, không phải là ta giữ một thái độ vô vi bất động, chán nản hết cả mọi sự, vì không phải do sự tránh mọi hành động mà ta khỏi gây nghiệp quả. Sốt sắng làm việc bổn phận, hăng hái hoạt động như người ham việc thế sự, mà trong lòng thản nhiên trước kết quả, không thả thiết, không bám víu lợi lộc của trần gian. Tuy hữu vi mà vô vi, có mà không, đó mới là tư cách của người cao sĩ đã nếm mùi giải thoát vậy. Đức bà Abisan viết tiếp Nhưng muốn chấm dứt nghiệp quả Không tạo thêm nghiệp mới cũng chưa đủ Mà còn phải diệt trừ những sợi dây oan trái cũ Hoặc bằng cách để cho nó tự tiêu hao lần lần Hoặc cắt đứt càng sớm càng hay Muốn cắt đứt những sợi dây oan nghiệt đó Cần phải có sự hiểu biết về kiếp trước Để tìm xem những nguyên nhân nào ở kiếp trước Đang đem lại kết quả trong kiếp hiện tại Thí dụ như một bậc chân tu đã phát huệ có thể nhìn thấy những kiếp trước của y và nhận thấy trong quá khứ. Y có những tư tưởng thù ghét oán hận, nó sẽ mang lại hậu quả đau khổ cho y trong vòng một năm sắp tới ở kiếp này. Người ấy có thể tạo ra một cá nhân mới, tốt lành, ngay bây giờ để hóa giải những nhân cũ, trước khi nó đem lại kết quả. Y có thể phá những tư tưởng thù hận đã qua bằng những tư tưởng bác ái và thiện trí để ngăn ngừa những quả xấu ấy xảy ra về sau. Bằng cách đó, y cũng có thể phá tan các nghiệp quả trong những kiếp của tương lai. Ngoài ra, y có thể tạo ra oan nghiệt nợ nần với những linh hồn khác trong quá khứ, hoặc đã gây ra sự đau khổ cho họ, hay đã thiếu sót một bổn phận gì đó. Nay y có thể dùng sự hiểu biết của mình mà tìm thấy những linh hồn đó và tìm cơ hội phụng sự giúp đỡ họ. Để trả những món nợ cũ nó có thể là những chứng ngại làm ngăn trở sự tiến hóa của y về sau. Những người không nhìn thấy được kiếp trước cũng có thể phá tan những nguyên nhân xấu mà họ đã gây ra trong kiếp này. Họ có thể hồi tưởng lại những điều dữ mà họ đã làm cho người khác và phóng tư tưởng bác ái tốt lành cho những người này để trừ những quả dữ sẽ xảy ra về sau. Những người áp dụng lời dạy, dĩ đức báo oán của các bậc giáo chủ cũng chấm dứt được nghiệp quả gây ra trong kiếp này mà đáng lẽ sẽ có báo ứng trong những kiếp về sau. Không ai có thể tạo nên một sợi dây oan nghiệt đối với họ nếu họ từ chối không đóng góp một khoen nào vô sợi dây đó và luôn luôn phá tan mọi sức mạnh oán thù bằng sức mạnh của tình thương. Vì thế, Đức Phật có nói, oan nghiệt chỉ có thể chấm dứt bằng tình thương mà thôi. Trước khi nghĩ, nói và làm bất cứ điều gì có hại, xin hãy dừng lại và suy nghĩ vì hậu quả của hành vi của bạn sẽ trở lại rất nhanh. Tôi, Karma, hứa với bạn và đảm bảo rằng bạn không cần phải đợi cả đời để trả giá cho việc ứng xử của bạn, mà nghiệp tốt hay chưa tốt sẽ quay lại với bạn rất nhanh trong thời gian này. Bạn cần phải có một sự hòa bình và sự hợp tác yêu thương giữa nhau. Tất cả các bạn là một. Gaia đang chuyển sang kỷ nguyên vàng mới và nhân loại đang trên đường đến thăng hoa. Những người đối xử với người khác mà không có tình yêu lòng chắc ẩn và sự tôn trọng sẽ không chuyển đến thực tế nằm d Khi có nỗi đau trong thâm tâm tự nhiên đến với ta, cách hay nhất là quan sát nỗi đau đó, sau đó hãy luôn sám hối hồi hướng công đức, những việc ta làm để hóa giải và yêu thương, thấu hiểu các nghiệp trong quá khứ của ta đã gieo. Nguyện cho ai nấy đều sớm được giác ngộ.